Các bạn thân mến, Trung tâm Nghệ thuật Adam đã lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về nỗi lo về con em mình. Các cháu rất là ngoan, học rất giỏi, nhưng lại nhút nhát và thiếu tự tin. Hiểu được điều này, Trung tâm Nghệ thuật Adam đã mở lớp đào tạo MC trẻ em dành cho các bé ở mọi lứa tuổi. Tham gia các khóa học MC, các con sẽ học được những kỹ năng cần có, không phải là để trở thành một MC ngay lúc này, mà để trở thành một cô bé, một cậu bé thật năng động, tự tin các bé sẽ được học cách làm quen hòa nhập trước đám đông, biết ứng xử với các tình huống bất ngờ và gia tăng khả năng phát triển ngôn ngữ. Qua đó thì những kỹ năng mềm cần thiết cũng sẽ được rèn luyện từng ngày cho các con để các bé được tự tin, mạnh dạn thể hiện và sẽ thành công hơn trong tương lai. Đến với khóa học MC trẻ em của Trung tâm Nghệ thuật Adam, các con sẽ có được sự giảng dạy của các giảng viên đầy chuyên môn, những kỹ năng cần thiết như là kỹ năng phát âm, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng sử dụng ngôn từ, cách cuốn hút khán giả cũng như kỹ năng ứng xử linh hoạt với các tình huống. Được trang bị những cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, Trung tâm Nghệ thuật Adam hứa hẹn sẽ mang lại cho các con những tiết học thú vị và bổ ích.